cho bọn anh đi lên và thích ông ta tít tin tin cho đến khi bọn anh ghi tên Thích lên cả sóng truyền hình đóng quân như Steven Mỗi tối thứ bảy là biến sâu rap Việt để thành cái mini game